Hello xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2023 thì cả chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho bà lên sóng cho các bác một lô máy cưa xích các bác nhé một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa hôm nay thì chúng em lại có về hàng những dòng sản phẩm như những dòng máy cưa Estin này Estin 170 à 017 các bác nhá máy móc cực kỳ đẹp đó và hôm nay thì cửa hàng chúng em là đang có chia thành hai phần hàng bên trên là những dòng sản phẩm nhỏ nhẹ để phục vụ sử dụng gia đình các bác nhé đó cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại đó mà giá cả thì tầm khoảng trên dưới 2 triệu thôi còn hàng bên dưới là những dòng sản phẩm cao cấp những dòng sản phẩm mà cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 35 đến khoảng 40 phân đổ lại các bác nhá đó và những dòng sản phẩm này thì nó có rơi vào tầm khoảng hơn 2 triệu đến khoảng hơn 3 triệu các bác nhá đó có chia thành hai hai hàng hết rồi nên là các bác xem video các bác cảm thấy ưng ý con nào thì có thể đặt hàng các bác nhé các bác nào mà sử dụng nhiều hoặc là thích những dòng sản phẩm mà uh, hàng chất lượng, hàng tuyển chọn thì các bác lựa những sản phẩm ở bên dưới giúp cửa hàng chúng em. Còn các bác nào mà nhu cầu sử dụng ít hoặc là về cắt gỗ, cắt cành, tỉa cành đồ linh tinh thôi hoặc là lâu lâu mới sử dụng mà cắt củi nấu rượu này hoặc là dọn vườn dọn rẫy hoặc là đi cắt cành cà cành đồ linh tinh ấy mà muốn máy móc nhỏ nhẹ thì các bác lựa cho em những dòng sản phẩm ở bên trên các bác nhé Hôm nay thì chúng em là có đánh dấu ký tự là lô chữ V các bác nhá. Lô lô chữ V ạ, từ V1 cho tới V10. Hôm nay tổng cộng gồm có 10 con và giá thì cửa hàng chúng em đã đã đánh dấu hết giá ở trên này rồi này các bác. Đó, giá trên từng con một rồi các bác nhá. Đấy, con nào thì cửa hàng chúng em đã cũng báo giá rồi và giá ở trên này là đã bao gồm phí vận chuyển hết cho các bác rồi nhá. Đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện bộ phụ kiện bên em là gồm tặng cho các bác là gồm một tip mở buji một chiếc rũa và một và một tô vít trình đấy <clears throat> vâng và để đỡ làm mất thời gian của các bác thì cửa hàng chúng em thì uh, quay nhanh qua uh, lô sản phẩm ngày hôm nay là gồm có những dòng sản phẩm máy như thế nào các bác nhé đây một con máy cưa Estin 017 giá 3 triệu 150 ngàn đã bao gồm phí vận chuyển đó một con máy cưa Maruyama MC 325 con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực này nòng đứng hàng bên dưới là những, toàn là những sản phẩm máy nòng đứng các bác nhá giá con này là 2 triệu 5 2 triệu 500 ngàn đó một con máy cưa Sidawa 352 máy móc cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn các bác nhá tình trạng như siêu tầm con này thì ờ, giá 2 triệu 600 ngàn một con máy cưa Echo Kyrit 3700 công suất 37cc con này thì có tích hợp uh, xả áp ở bên này các nhá xá ở bên phần ờ, phần thân máy con này thì giá nó là 3 triệu theo máy là xích là xài xích lớn luôn các bác nhá xích lớn lam là lam tản nhiệt luôn ạ đó lam tản nhiệt xích xích lớn xích là cửa hàng chúng em đã lên cho các bác một sự xích mới rồi một con máy cưa uh, Ryobi nòng 40 ly con này là máy lớn luôn các bác nhá về đủ để khai thác tầm trung luôn đấy ạ có tích hợp chủ giật trợ lực cho các bác đó núm bơm xăng phụ đầy đủ này e gió tự động e gió tự động này con này thì giá nó là 3 triệu 100 ngàn Máy móc tình trạng đẹp Theo cửa hàng chúng em đánh giá thì con này nó rơi vào tổng khoảng 90% được các bác nhá Về tình trạng của cây máy Cực chất lượng luôn các bác Đó, vâng, Và hàng bên trên là gồm có như máy cưa uh, Tananka đây ạ à. Tananka giá 1 triệu 950 Tình trạng cũng cực kỳ đẹp đúng không ạ Đấy Một con máy cưa Makita Con này cưa tay dài có tích hợp chụp giật trợ lực Đấy giá 2 triệu 200 ngàn một con máy cưa uh, ờ, Echocurit con này thì uh, ờ, 3.333cc có núm mâm sang phụ đầy đủ theo máy là Lam Latin các bác nhá con này giá 2 triệu 100 ngàn một con máy cưa marujangma MC30A vòng tua cực kỳ khỏe các bác nhá máy móc nhẹ nhàng nhỏ nhẹ cân nặng thì cực kỳ nhẹ nhàng với con này luôn giá 1 triệu 900 ngàn và cuối cùng thì cả chúng em đang có một con máy cưa tay cụt uh, Echo Curit Grand ờ, GC301 các bác nhá. Con này thì giá 2 triệu đồng. Tình trạng máy móc đẹp cực kỳ xuất sắc luôn. Con này khá là chất lượng, M10 các bác nhá. Tem mác hầu như là còn đầy đủ nguyên. Đó, lô ngày hôm nay thì chúng em là gồm có những sản phẩm như thế này. Thì các bác nào mà ưng ý con nào muốn đặt hàng thì nhấc máy ngay và liên hệ qua số điện thoại. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Các bác đọc giúp cho cửa hàng chúng em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu trên từng con đấy ạ đó các bác ưng ý con nào các bác vui lòng xem kỹ xem đi xem lại ưng ý sản phẩm nào đặt hàng thì đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em ghi ở trên máy các bác nhé là cửa hàng chúng em biết ngay các bác muốn đặt con gì để chúng em gửi đi cho nó đúng hàng đúng máy các bác lựa chọn rồi cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ cũng như là để giới thiệu cho các bác từng con một cho các bác tiện xem nổ tiếng máy ưng ý rồi các bác đặt hàng các bác nhé Dạ vâng và cây máy đầu tiên là một con máy cưa V1 các bác nhá một con máy cơ dòng Estin 017 con này là dòng mang thương hiệu của Đức các bác nhá máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ A tới Z đây quay từ chi tiết cho các bác xem hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá con này là nòng của nó là 37 ly các bác nhá 37 ly xích là xài xích hợp kim luôn ạ đó xích là xài xích hợp kim luôn các bác nhá xích 91 hợp kim Lam xích là nguyên zin nguyên bản theo máy của nó làm con này mặt cắt là được 30 35 phân các bác nhá. 35 phân mặt cắt. Đây, riêng cái sợi xích này của nó này. Theo máy là một sợi xích hợp kim các bác nhìn cái đầu sợi xích của nó cho em nhìn nó cực kỳ sắc luôn các bác nhá. Cái này là nguyên zin theo máy mới có rồi nha, chứ còn trên thị trường bây giờ là không có bán loại xích như thế này đâu. Nhưng mà đến nữa mà cái sợi xích này mà có hỏng ấy, sợi xích này mà có hỏng ấy thì các bác uh, uh, quay trở lại với xài xích thường thì vẫn ok luôn các bác nhá các bác mua cái xích của máy cưa điện thì ráp vào là vừa luôn các bác nha đó xích của máy cưa điện làm xích của máy cưa điện thì vừa luôn đó còn theo máy của nó là sợi xích này là xài xích uh, nó là xích cực kỳ chất lượng luôn các bác nhá xích này là xích xích hợp kim của nó cắt thì cực kỳ sắc luôn cái cái cái cái mũi cắt này của nó này rất là bén <clears throat> chỉ có bên Nhật thì người ta mới có cái sợi xích như thế này để người ta bán thôi còn về Việt Nam thì không có cái xích này đâu ạ theo máy của nó rất ít khi nó có những sản phẩm như thế này về các bác sử dụng hỏng thì các bác mua cái xích, xích cưa điện này về các bác ráp thì vừa luôn với cây lam này luôn các bác nhá lam với máy giá con này là cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3 triệu 100 ngàn nhỏ nhẹ để phục vụ về cho các bác sử dụng gia đình thắng xích thì sử dụng ngon lành đó thắng xích sử dụng ngon lành con này thì tình trạng khá là đẹp khá là đẹp đúng không ạ. bên này là phần đổ ờ, xăng pha nhớt còn cái này là để nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá cái ờ, bình đằng trước Dạ vâng. Tiếp đến là con V2 một con máy cưa Marujangma. Con này thì công suất của nó là 30 uh, ờ, ờ, công suất của nó là con này là 32 cc các bác nhá. 32 cc nòng của nó là 38 ly. 38 ly à, nòng là nòng đứng các bác nhá. Nòng là nòng đứng. Uh, uh, ốp lam ốp giật là ốp giật chụp giật trợ lực. Đó, chụp giật trợ lực con này tình trạng cũng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn bô là tình trạng bô con này là xài bô giảm thanh các bác nhá bô giảm âm khi mà tí nữa cả chúng em sẽ giật test nổ cho các bác qua nghe khi mà các bác để tiếng gang ti thì hầu như là không nghe tiếng máy đâu đó tiếng bồ của nó cực kỳ chất lượng luôn làm con này mặt cắt là vẫn là 35 phân các bác nha 35 phân ạ thắng xích thắng xiếc đầy đủ nguyên e gió tự động này e gió tự động núm mưa sang phụ đầy đủ cho các bác con này là phần đây công tác của nó đây gạt xuống là tắt gạt lên là mở được dạ không vâng, xin lỗi các quý vị, cái vừa nay em đang quay thì lại đang có khách ở bên ngoài mất. Đấy, phải đi ra tiếp khách bên ngoài thì bây giờ mới xong được. Vâng, mà quay lại chủ đề chính thì giới thiệu cho các bác tiếp là con V2. Đó, con này là phần này là phần nhớt thải để bôi trơn lam xích nha. Cái nắp trắng này là nhớt thải để bôi trơn lam xích còn cái này là phần đổ xăng pha nhớt các bác nhá sản phẩm máy cưa là những sản phẩm mà sử dụng xăng pha nhớt là chủ yếu các bác nhá không có những dòng sản phẩm mà xài xăng riêng đâu ạ nên là các bác đặt hàng thì các bác vui lòng xem kỹ đó dòng sản phẩm hai thì là phải xài xăng pha nhớt các bác nhá con này thì tích hợp một ốc lam bạn trực tiếp bằng ốc lớn bạn trực tiếp bằng khóa 13 đó nhỏ nhẹ máy móc thì cực kỳ đẹp và xuất, xuất sắc

nổ của nó thì cực kỳ êm đó máy chạy khi mà chạy gang ti không thì nó cực kỳ êm luôn các bác nhá và con này thì được tích hợp chụp giật trợ lực giá con này là cả chúng em đang bán với giá là 2 triệu 500 ngàn giá đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhá Dạ vâng và tiếp đến là một con máy cưa Shinandawa 352 Shinandawa 352 con này thì dòng máy cưa thương hiệu Shinandawa rồi nòng vẫn là nòng đứng 35cc các bác nhá thương hiệu Sinagua máy móc thì cực kỳ đẹp và chất lượng rồi đó đời này đời tay cầm là tay cầm nhựa các bác nhá tay cầm nhựa đó lốc vẫn là lốc nhôm cái phần mặt tiền này thì nó hơi bị chóc sơn một tí xíu nhưng mà lốc thì vẫn còn đẹp nguyên các bác nhá đó, lốc là vẫn còn đẹp nguyên về chất lượng này nó chỉ bị chảy sơn thôi nhưng mà tại cái phần kim loại này nó được sơn bằng nước sơn đỏ khi mà một thời ừ, chủ người ta sử dụng thì nước sơn này sẽ bị bong ra các bác nhá đó tổng thể máy thì vẫn còn đẹp nguyên lốc thì không đảm bảo chất lượng các bác nhá đó con này tình trạng uh, à, theo đánh giá là cũng cực kỳ ok rồi ốp lam hai uh, ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13 này vâng riêng phần này thì lam con này là cực kỳ dài luôn các bác nhá Lam con này là cực kỳ dài luôn Lam mặt cắt là được 40 phân Xích là xài xích chung 91 Phần xích khá là to bản Đó, phần xích còn khá là to bản các bác nhá Con này thì về tình trạng kéo khoảng tầm la uh, Gỗ cắt đường kính khoảng tầm 35 đến 40 phân đổ về Cho dòng sản phẩm máy cưa này máy nổ thì cực kỳ thoáng đúng không các bác phần này là phần nhớt để bôi trơn à đây phần nhớt để bôi trơn lam xích là phần bên trên các bác nhé. còn phần bên dưới là nhớt để để xăng pha nhớt đó công tác ở đây gạt xuống là tắt gạt lên là mở đây là cái e để đóng các bác nhá e để đóng khi mà giúp cho dễ lên xăng đó các bác nào ưng ý con này thì đọc cho em cái mã là V3 các bác nhá V3 giá 2 triệu 600 ngàn giá đã vô phí vận chuyển cho các bác rồi Vâng, còn các bác nào mà thích hàng cao cấp hơn, công suất lớn nòng 40 ly công suất 37,7 cc, công suất của nó là gần 38 cc các bác nha. Có tích hợp xả áp ở đây cho các bác này. Xả áp giúp giật cây máy cực kỳ nhẹ nhàng, thương hiệu Echo Kyorit. Đó, made in Japan, hàng của Nhật nội địa nguyên zin nguyên bản giá TZ các bác nhá. Hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Con này là lam là lam tản nhiệt luôn các bác nha. Lam là lam tản nhiệt luôn này Lam chuẩn Jin Kyozrit Mặt cắt của con này là được 40 phân các bác nhá 40 phân Hơn 40 phân nè 42 phân Xích là xài xích 325 Xích là gọi như là xích lớn rồi đã Và cửa hàng chúng em là con này là cửa hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới hoàn toàn miễn phí rồi các bác nhá Và giá con này là cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3 triệu đồng Lốc là lốc nhôm, nòng là nòng đứng Lốc lốc nhôm luôn các bác nhá Không phải lốc nhựa đâu ạ à nòng là nòng đứng đó e gió tự động đây e này mới có bạn nhìn rõ không ạ e này kéo ra bóp ga tự nảy về công tác ở đây công suất là cực kỳ khá là lớn con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 40 phân là quá là ok rồi cái hơi thì cực kỳ nặng đúng không ạ đây em giật cho cực kỳ nặng và chắc nịch luôn các bác nhé rất là nhạy nổ giật nhẹ cái hơi đã nó nổ rồi thương hiệu Echo Curit 3700 công suất 37,7cc Công suất của nó là gần 38cc rồi Giá 3 triệu đồng cho một con máy cưa siêu vip và chất lượng các bác nhá Công suất lớn để cho các bác khai thác tầm trung vâng, Và là một con máy cưa thương hiệu cao cấp nữa đây Một con máy cưa Ryobi của dòng Nhật nội địa các bác nhá Con này thì tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác này máy vẫn là máy lớn công suất của nó vẫn là 37 cc nòng 40 ly con này thì cả chúng em đang bán với giá là 3 triệu 100 ngàn <coughs> hai ốc lam hai ốc lam bạn trực tiếp một khóa 13 các bác nhá có núm bơm sang phụ đầy đủ cho các bác à, con này thì nó là giảm nhún nhún trợ lực là giảm nhún nhún lò xo các bác nha giảm nhún lò xo không phải là Ờ, dòng uh, nhún đấy nhún uh, ờ, cao su nhún cao su thì nó sẽ có phần chắc hơn còn nhún lò xo này thì cực kỳ êm ái luôn các bác nhá bô là bô giảm âm bô theo máy con này là bô giảm âm và con này thì tình trạng như sưu tầm đẹp trên 90 phần trăm các bác ạ đó tem mát thì hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên từ ATZ căn gỗ đường kính cũng khoảng tầm 35 đến 40 phân đổ lại và con này thì được tích hợp chủ giật trợ lực thì các bác về giật thì cực kỳ nhẹ nhàng và nhạy nổ luôn các bác nhé có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác luôn từ A tới Z núm bơm xăng phụ e gió vẫn là e gió tự động bóp ừ, kéo ra bóp về tự nảy về và con này thì có phần công tác ở đây gạt xuống là tắt gạt lên là mở đây là phần nhớt để bôi trơn lam xích và đây để xăng pha nhớt các bác nhá xăng pha nhớt thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên đó thắng xích thì vẫn là sử dụng đầy đủ các bác nhá về cực kỳ êm ái chức năng thì còn nguyên zin và ATZ làm con này mặt cắt là được 40 phân cho các bác 40 phân xích là xài xích chung 91 xích dùng chung với dòng sản phẩm máy cơ điện nổ khá là êm đúng không ạ 5 giá 3 triệu 100 ngàn cho các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này các bác nhé, giá đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ ATZ các bác nào mà tìm kiếm thấy linh kiện nào mà đã thay thế thì cả chúng em xin phép đền 10 lần tiền đó con này thì đảm bảo cho các bác là chưa bung chạm máy luôn hàng chuẩn chất lượng các bác nhé, máy con này thì cực kỳ đẹp tem mát thì còn chuẩn chỉ trên 90 phần trăm nữa rồi Vâng, và bây giờ thì qua những dòng sản phẩm mẫu máy cưa gia đình nhỏ nhẹ, cân nặng tầm khoảng 4 kg thôi để về cho các bác cắt tỉa cành hoặc dọn vườn hoặc là cầm đi làm rẫy đồ linh tinh về lâu lâu sử dụng cắt củi nấu rượu hoặc là về cắt cành linh tinh thôi đó ít xài thì các, bác kinh phí thấp mà cần tìm một chiếc máy cưa dòng sản phẩm hai thì thì các bác tham khảo ờ, từ cây V6 cho tới cây V10 các bác nhé đầu tiên là con máy cưa V6 giá 1 triệu 950 thương hiệu Tananka công suất 33cc con này thì có núm bơm xăng phụ này ở phần trên này máy móc tình trạng con này thì theo cửa hàng chúng em đánh giá thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 90 trên 90 phần trăm nữa bô đây ạ à. cho các bác nhìn qua phần bô này đó các bác nhìn qua bô có sáng căng sờ đúng không ạ à? đấy tem mát thì hầu như là còn nguyên nguyên vẹn đúng không ạ xích là con này xài xích mini các bác nhé <coughs> xích mini nhỏ nhẹ để cho các uh, sử dụng và sợi xích này thì trên thị trường bán rất là nhiều các bác nha hỏng là bán rất là nhiều các bác không phải lăn tăn là hỏng là không có để thay đâu à la mặt cắt là được 30 phân à 35 phân đây các bác nhìn qua phần ốc của nó này các bác nhìn qua mấy con ốc này các bác nhìn xem ạ hầu như là chưa có phần han gì gì các bác nhá ốc lam thì còn trắng phau luôn đấy con này thì khá là đẹp em nghĩ là bỏ bỏ cái thùng vào nữa thì thành cái máy mới được rồi đấy ạ à. Mà giá này cực kỳ hữu nghị chỉ 1 triệu 950 ngàn Đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhá vâng các bác nào mà kinh phí cao hơn một tí xíu thì các bác ờ, muốn sử dụng ờ, sản phẩm phẩm mà có tích hợp chụp giật trợ lực thì hôm nay chúng em đã có luôn các bác nhá một con máy cưa Makita cũng là thương hiệu của Nhật thương hiệu của Makita này thì em nghĩ là không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ ME333 công suất vẫn là 33 cc đó và điều đặc biệt là con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực túi bơm sang phụ cũng có luôn các bác nhá xích là xài xích chung 91 sử dụng chung với dòng sản phẩm máy cưa điện đó cưa cưa xích ờ, của máy này thì vừa luôn với lam xích của máy cưa điện các bác nhá và con này thì giá là nó là V7 2 triệu 200 ngàn thương hiệu Makita một ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 đó lam con này mặt cắt là 35cc lam xích là nguyên zin nguyên bản theo máy của nó về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đủ về <coughs> thắng xích thì sử dụng vẫn là đầy đủ các bác nhá đầy đủ này công tác thì ở đây ạ gạt xuống là tắt gạt lên là mở đó Makita có lẽ là thương hiệu này thì ở các bác thì ở mọi miền tổ quốc Việt Nam thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi thương hiệu quốc dân từ những sản phẩm máy uh, ờ, sản phẩm đồ điện đồ gia dụng thì thương hiệu Makita này thì quá là thông dụng luôn rồi tiếp đến là một con máy cưa Echo Curit tiếp con này thì điều đặc biệt là con này là theo máy là một cây lam Latin các bác nhá cực kỳ đẹp và chất lượng luôn đầu lam Latin là hầu như là còn nguyên vẹn luôn các bác nhá nguyên vẹn này và cực kỳ dày dặn làm làm mũi nhọn rất là cho các bác phù hợp về cắt um, điêu khắc đấy ạ các bác nào mà hay điêu khắc thì sử dụng những um, đầu làm mũi nhọn thì luồn lách thì cực kỳ dễ 33cc vẫn là 33cc và con này thì tích hợp là hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 lam con này mặt cắt là được uh, ô oh, lam con này gần 30 gần 40 phân 30 uh, 37 phân các bác nhá 37 phân mặt cắt cho con máy cưa Echo Kyrit này có tích hợp núm mâm sang phụ cũng là đầy đủ thắng xích thì vẫn là sử dụng đầy đủ nguyên lô ngày hôm nay thì toàn những dòng sản phẩm siêu tầm cực kỳ đẹp thôi con nào cũng cực kỳ đẹp và chất lượng 10 con đẹp như cả 10 các bác nhá máy móc thì đẹp như hoa hậu luôn đó bên này là phần nhớt để bôi chân lam xích này đây là phần xăng pha nhớt các bác nhìn nhẹ như các bác cứ nhìn cái biểu tượng này nó có ký hiệu ở ở trên từng máy ấy. hầu như là có các bác nhá đây là cái hình bình xăng này nó in cái hình bình xăng này là chỗ này để xăng pha nhớt còn nó có nhìn hình uh, cây lam mà nhớt nhớt ờ, đổ nhớt ấy, là cái này là để bôi trơn lam xích này nó có biểu tượng ký hiệu hết có máy nào cũng có nên là các bác để ý các bác nhá để tránh nhầm lẫn mà các bác ờ, bình thì đổ xăng bình ờ, lại nhầm qua đổ nhớt mà bình đổ nhớt lại nhầm qua đổ xăng Đấy, trục chặt cái máy đi núm xăng phụ đầy đủ cho các bác con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2 triệu 100 ngàn vâng Con máy rẻ nhất trong lô máy ngày hôm nay là một con máy cưa Marujama 30cc Con này thì giá nó là 1 triệu 900 ngàn các bác nhá Tình trạng đẹp vẫn là xuất sắc như sưu tầm luôn hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 làm con này mặt cắt của nó nhỏ nhắn để cho các về cắt tỉa cành thôi ạ à. Lam con này mặt cắt của nó là 30 phân các bác nhá 30 phân mặt cắt à, Về cắt gỗ con này thì cắt gỗ tầng kính khoảng tầm 20 phân đủ lại nhỏ nhẹ để phục vụ cho các bác sử dụng gia đình cực kỳ nhẹ nhàng luôn đó về cắt củi hoặc là về cầm vâng. đi làm rẫy đồ linh tinh à. dạ ôi xin dạ. dạ vâng rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe vào tiếng máy trong video ngày hôm nay là một con máy cưa tay cụt thương hiệu vẫn là Echo Curit các bác nhá đấy sản xuất tại nhà máy uh, Yamakup đó made in Japan tem mác hầu như là chuẩn chỉ con này thì tình trạng quá là đẹp luôn rồi tem mác hầu như là còn nguyên hai ốc lam bản trực tiếp bằng khóa 10 này đó giá lại 2, 2 triệu đồng tay cụt về cho các bác uh, sử dụng cắt tỉa cành cầm đi cắt tỉa linh tinh hay là cầm một tay leo thang hoặc leo trên cao Ờ, lam con này mặt cắt là được 35 phân được tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này xích là xài dùng chung với dòng sản phẩm xích cưa điện còn đúng bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác thắng xích thì vẫn là sử dụng ngon lành từ ATZ ký tự con này là V10 các bác nhá V10 các bác muốn đặt hàng con này thì báo cho em là V10 Vâng vừa rồi thì cả chúng em đã test nổ hết tổng cộng gồm 10 con Giới thiệu chi tiết cho các bác luôn rồi Cắt gỗ đường kính khoảng tầm bao nhiêu bao nhiêu Đó các bác nào mà ưng ý phù hợp với công suất sử dụng của gia đình mình Thì các bác nhớ nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929 Hoặc các bác nào có sử dụng Zalo ấy ạ à, thì kết bạn qua Zalo cho cả chúng em Sử dụng Zalo và vẫn là số điện thoại đấy luôn các bác chỉ cần uh, lên Zalo gõ cái số điện thoại là ra Zalo của cửa hàng chúng em các bác nhé và các bác đặt hàng ở trên Zalo cũng được nhắn tin địa chỉ tên số điện thoại thì cửa hàng chúng em ờ, với lại là cái mã mà các bác muốn chốt con nào để cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng và gửi hàng đến tận nhà cho các bác kiểm tra hàng đúng máy nhận hàng mới thanh toán không cần cọc trước các bác nhé rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác video sau